Alo, alo, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người đang học tập và làm việc tha hương trên mọi miền Tổ quốc. Có một buổi chiều thật vui vẻ với những người thân yêu của mình anh em nhé. Và bây giờ đó là 16 giờ 55 phút của buổi chiều, đúng không ạ? Của buổi chiều của ngày thứ tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020 anh em nhé. Thì đội ngũ soi cầu Sài Thành chỉ số miền Nam lên cập nhật kết quả chỉ số của ngày hôm nay và dự đoán cho tất cả anh chị em chơi tham khảo vào ngày mai ngày 27 tháng 2 năm 2020 anh em nhé. Và anh chị nhìn trên trên màn hình nhỏ của mình ngày hôm nay, kết quả sổ số của miền Nam đã sổ ra chúng ta ba đài của ngày hôm nay đúng không ạ? Đài Đồng Nai và đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng anh em nhé đúng không ạ? Đấy, và kết quả đã mở thưởng ta thì anh chị để ý cho mình đúng không ạ? Ngày hôm nay con đặc biệt của đài Đồng Nai nó rơi vào con 42 đúng không anh em nhá, 42 đúng không ạ? Và đài Cần Thơ ngày hôm nay rơi ra cho con 78 anh em nhé Đấy và đài sóc trăng rồi còn 38 anh em nhé ngày hôm nay và đuôi đuôi của tất cả các đài thì giải 8 đúng không ạ của đài đồng nai là con 66 đúng không ạ cần thơ là con 81 anh em nhé và sóc trăng là con 32 đúng không ạ đấy ngày hôm nay xin chúc mừng tất cả anh chị em ngày hôm nay đúng không ạ ngày hôm qua thì mình chốt trên kênh soi cầu sài thành chủ số miền nam của mình thì anh chị để ý cho mình cái dòng chữ này đúng không ạ video của ngày hôm qua đã bị cộng đồng youtube hoặc một cá nhân nào đó đúng không ạ đấy thấy kênh của mình lên hoặc là hay bắt lô đầu trần đúng không ạ đấy thì đã bị khiếu nại bên youtube và đã bị xóa video của kênh đó là kênh soi cầu xài thành của số miền nam anh em nhé đúng không ạ thì ngay lúc đó thì mình cũng lập đó một cái tên đó là kênh anh chị em mình đúng không ạ kênh kênh xài thành sổ số miền nam anh em nhé bắt đầu từ buổi tối chiều ngày hôm nay mình sẽ đăng tải đó là kênh phụ này lên cho tất cả anh chị em ghé qua ủng hộ anh em nhé anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy để cho mình một nút đăng ký kênh và những lời comment ở dưới video anh em nhé đúng không ạ để mình có thêm động lực lên video cho tất cả anh chị em tham khảo sổ số miền Nam anh em nhé đúng không ạ Đấy. và quay trở lại tin chính thì ngày hôm qua mình chốt cho tất cả anh chị em đúng không ạ ưu tiên bao lô ba đài trước anh em nhé bao lô ba đài thì ngày anh chị em ngày hôm nay chúng ta cùng đi kiểm chứng những gì anh em nhé kiểm chứng đúng không ạ đúng không ạ một đài Cần Thơ có con 20 anh em nhé 20 đúng không ạ 20 và con 02 luôn anh em nhé cả cặp luôn anh em nhé đúng không ạ và con không hai của đài Sóc Trăng rồi anh em nhá ngày hôm nay rất chi là ok anh em nha đúng không ạ bao lô ba đài thì ngày hôm nay nó đã nổ tưng bừng rực rỡ cho tất cả anh chị em nhá tưng bừng rực rỡ anh em nhá đúng không ạ tưng bừng rực rỡ cho anh em là ấy rất chi là ok đúng không ạ anh chị em làm đã theo dõi hôm qua kênh của mình ngày hôm nay hôm qua mình không bị xóa hoặc là cập nhật nữa thì giờ hôm nay chi là rực rỡ anh em nhá đúng không ạ ngày hôm nay có rất nhiều vị khách vào lấy số là mình đã chốt cho tất cả anh chị em ngày hôm nay đã chiến thắng một cách hoàn toàn anh em nhá đúng không ạ đấy thật chi là ok đúng không ạ đấy đó là phần lô tô và hôm qua mình dự đoán đài đồng nai tất cả anh chị em độc thủ lô 26 đúng không ạ độc thủ lô 26 đúng không ạ thì ngày hôm nay chúng ta cũng không may mắn anh em nhá 26 nó là về con 62 anh em nhá chúng ta là ăn trứng vịt lộn rồi đúng không ạ đấy ngày hôm nay chúng ta là ăn trứng vịt lộn anh em nhé 26 26 là về là về đúng không ạ về 62 rất chi là buồn anh em nhé đấy đấy 26 là về 62 anh em nhá đúng không ạ và tiếp theo mình chốt bạch thủ lô 1551 thì mình đi kiểm chứng thì ngày hôm nay chúng ta không may mắn anh em nhá 1551 chúng ta không may mắn đúng không ạ đấy và đài Cần Thơ mình hôm qua mình dự đoán độc thủ lô 78 đúng không ạ 78 thì ngày hôm nay độc đủ thủ lô thì nó nổ đúng là giải con và đặc biệt anh em nhá con giải đặc biệt anh em nhé ngày hôm nay rất chi là ok nổ rực rỡ anh em nhá đúng không ạ nổ rất chi là ok luôn anh em ạ ấy và bạch thủ lô 2992 thì ngày hôm nay chúng ta đi tìm không có anh em nhá chúng ta không may mắn anh em nhá đấy không may mắn đúng không ạ không may mắn anh em nhá và đài kế tiếp đúng không ạ là đài sóc trăng anh em nhá đài sóc trăng độc thủ lô 62 thì mình đi kiểm chứng con 62 nào đâu anh em nhá 62 62 con số gì đây số gì đây đúng không ạ 62 chúng ta cũng không may mắn này anh em nhá. Đấy. Và bạch thủ lô 1441 đúng không ạ? 1441 chúng ta đi tìm thì chúng ta không may mắn này anh em nhá. Đúng không ạ? Chí ta chúng ta chỉ có may mắn đó là bao lô ba đài thì ngày nay chúng ta ăn hai đài rất chỉ ok anh em nhé bao lô ba đài mà ăn ba nháy thì chúng ta rất là ok rồi anh em ạ à. đấy chúng ta ăn đúng không ạ 15 51 thì chúng ta không may mắn đúng không ạ đấy và 2992 chúng ta không may mắn anh em nhé mình hy vọng ngày sau nó sẽ nổ tương bừng rực rỡ tất cả anh chị em nhé đúng không ạ và đầu đuôi ngày hôm qua mình kết 2772 thì ngày hôm nay chúng ta cũng không may mắn anh em nhé đúng không ạ chúng ta không may mắn anh em nhé đúng không ạ chúng ta chỉ có may mắn đó là con con đúng không ạ độc thủ lô 78 của đài Cần Thơ đúng không ạ đấy và bao lô ba đài 0220 anh em á đúng không ạ rất chi ok đúng không ạ đấy và rồi đó là kết quả của ngày hôm nay đúng không ạ? Và mình sẽ quay trở lại tìm kiểm chứng cho tất cả anh chị em và dự đoán cho tất cả anh chị em chơi tham khảo ngày mai ngày 26 tháng 2 năm 2010 anh em nhá Ngày mai Đài Tây Ninh nó ngày cách đây là ngày 20 tháng 2 năm 2020 Đài Tây Ninh nó sổ ra ông ta đúng không ạ? Đấy. Và giải đặc biệt của chúng ta thì anh chị lý cho mình đúng không ạ? con đặc biệt nó rơi vào con 58 đúng không ạ 58 và đuôi là đuôi 84 anh em nhá đúng không ạ của đài Tây Ninh anh em nhá của cách ngày 20 tháng 2 năm 2020 đúng không ạ đó là đài một đài đúng không ạ và đài An Giang đúng không ạ? của ngày hôm trước ngày 20 tháng 2 đúng không ạ cũng tiếp tục nổi con đề đó là đề đặc biệt con 07 anh em nhá và giải 8 là con 90 đúng không ạ đấy và đài Bình Thuận cũng như vậy luôn anh em nhá đúng không ạ con đề đề 53 anh em nhá con đặc biệt đúng không ạ và con giải 8 là con 09 này anh em nhé ngày hôm đó xin chúc mừng tất cả anh chị em ngày hôm đó đã chiến thắng những cầu lô cầu đề ở thiểu số miền Nam anh em nhé đúng không ạ và quay trở lại chính chính thì lúc nãy mình lên đây mình đã chốt cho tất cả anh chị em chơi tham khảo ngày mai trà đá bi hơi trên kênh youtube đúng không ạ soi cầu xài thành của mình anh em nhé đúng không ạ soi cầu xài thành sổ số miền Nam anh em nhé đúng không ạ chốt dự đoán Đài Tây Ninh ngày 27 tháng 2 năm 2020 trả đá vỉa hè anh em nhá. Đúng không ạ? Độc thủ lô 03 anh em nhá. Bạch thủ lô 2992 anh em nhá. Và dự đoán Đài An Giang đúng không ạ? Độc thủ lô 52, Bạch thủ lô 2662 và dự đoán Đài Bình Thuận 08 và Bạch thủ lô 5665 anh em nhá. Đấy. Và bao lô ba đài đúng không ạ? Là cặp 1221 21 anh em nhé. Mình hy vọng ngày mai cái nổ tưng bừng rực rỡ cho tất cả anh chị em vào bờ và bờ thành công trên kênh xoay cầu xài thành sổ số miền Nam anh em nhé. Hy vọng tất cả anh chị em vào lấy những con số chuẩn xác nhất để giúp tất cả anh chị em đúng không ạ? Còn anh chị em nào mà loạt xa bờ loạt số thì ta nhanh tay kết bạn với Zalo cực kín của mình 0373 459 680 anh em nhé. Để được những con số chuẩn xác nhất giúp tất cả anh chị em vào bờ thành công anh em nhé mình cũng hứa sẽ đưa tất cả anh chị em vào bờ mình nhưng mình sẽ hứa sẽ đưa tất cả anh chị em vào đất liền nhé mình hứa với danh dự của mình anh em nhé đúng không ạ anh chị em cân nhắc anh chị em cho đi và nhận lại những cái thứ gì đó chuẩn xác nhất anh em nhé đúng không ạ đấy và lời cuối video thì mình luôn chúc tất cả anh chị em có một buổi tối thật vui vẻ với những người thân yêu của mình anh em nhé